như sau hai đội cùng chạy bilang sama saya Mas Kapua, nah ada di rumah để xem mình có tiến đến mục tiêu tiếp theo là phần quà lớn hơn không ạ xin được chúc mừng anh để nhận về cho mình một chiếc nón thời gian của chúng ta là anh giữ đi anh xếp hàng vô hàng vô em em gắn này nè cái đầu đó nè cái đầu của hàng thứ tư đó nè nói tiếng là chưa được một phần xin mời tiếp theo mình là có rồi mình là có cái logo hả hai thời gian là 5 giây 25 Kéo tiến một đường người tiếp theo Trước đây chiếc đồng này đã nhận được cho mình một chiếc thường đối tượng là xe Tại khu làng Giang cuối thành phố Đúng rồi các bạn Vâng, và xin chúc mừng bạn của chúng ta đã là người chiến thắng và nhận được một số con với thành tích mang chạy đường chạy liên hoàn với thời gian là 4 giây 75. Xin chúc mừng bạn. Xin được chúc mừng. Vâng, kính thưa tất cả quý vị các bạn và trò chơi của chúng tôi sẽ quay trở lại sau mấy phút nữa và các bạn có thể đến với các khu vực để chúng ta lấy cho mình đầy đủ các con dấu để tham gia trò chơi, tham gia các hoạt động cùng với chúng tôi tất cả quý vị các bạn nhé. Nước uống miễn phí à em? Dạ, có phiếu mới được hả? À? Quý vị và các bạn thân mến, và tại cuộc thi độ xe của chúng ta còn có giải thưởng rất hấp dẫn, bao gồm giải nhất là 8 triệu đồng cùng với những quà tặng từ tài trợ. Giải hai là 5 triệu đồng cùng với quà tặng từ nhà tài trợ và giải ba là 3 triệu đồng cùng với quà tặng từ nhà tài trợ. Chúng ta sẽ có ba giải khuyến khích, mỗi giải trị giá là 1 triệu đồng. Và riêng xe đạt giải nhất tại Cần Thơ của chúng ta sẽ đi tranh tài cùng với xe của các tỉnh còn lại ở thành phố Hồ Chí Minh quy nhơn và thanh hóa và bốn xe này chúng ta sẽ chọn ra một xe may mắn nhất để nhận về cho mình phần thưởng đó chính là một chiếc xe mô tô phân khối lớn của Yamaha đó chính là dòng Sport Yamaha R3 của Yamaha Motor Việt Nam xin mời đồng nữ ạ tiếc là bạn nữ của chúng ta đã chưa được phần quà đến từ nhà xe Em xin mời bạn kế tiếp đi nào Bạn ơi, thưa lòng vừa đề đặt tên nước gì đây ạ? Từ đặt tên nào? cầu Việt Nam à, ở dòng FT Series của chúng ta cái thứ bên cạnh người đây đó chính là dòng à, R15 à, của Yamaha Motor Việt Nam với 150 phân khối tiếp theo là dòng sản phẩm R3 R7 R9 và FT xin lỗi ạ à, FT uh, FT15 FT 03 FT07 FT09 và cuối cùng là FT10 đó là dòng sản phẩm FT Series của Yamaha Motor Việt Nam quý vị và các bạn chúng ta có thể đến với khu vực này để chúng ta chiêm ngưỡng những dòng xe mô tô không có lớn quý vị nhé không phải dễ gì các bạn chúng ta có thể nhìn thấy những dòng sản phẩm này của chúng ta ngoài thị trường và di chuyển trên đường như nay Yamaha mô Việt Nam đã đem xuống thành phố Cần Thơ cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta có thể chiêm ngưỡng trực tiếp dòng sản phẩm mô tô của lớn của Yamaha quý các bạn thân mến, hiện tại tại khu vực à, các dòng xe phẩm ô tô lớn Sportbike của Yamaha Motor Việt Nam thì chúng ta có các dòng R series. Các bạn chúng ta có thể đến với các khu vực này để chúng ta có thể chiêm ngưỡng như R15, R3, R6, R1 các bạn nhé. Răng, răng thì anh để gì anh để. và vâng, trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một dòng sản phẩm một phiên bản đặc biệt của dòng sản phẩm Yamaha Exciter đó chính là Yamaha Exciter 150 phiên bản Monster Energy quy lực mạnh thú các bạn có thể đến với khu vực trưng bày xe của chúng tôi có bố trí dòng sản phẩm này cho tất cả các bạn ngoài ra chúng tôi có khu vực trưng bày các dòng xe tay ga của Yamaha ở tại đây chúng ta có các dòng sản phẩm như là dòng sản phẩm ờ, Ready hoàn toàn mới Frigo à, vừa mới ra mắt của công ty Yamaha MVS Trainer các bạn có thể đến với khu vực này để chúng ta có thể chiêm ngưỡng cái dòng xe tay ga của Yamaha và các bạn nào chúng ta đam mê xe phân khối lớn thì hãy đến với khu vực trưng bày quý vị nhé và đây là lần đầu tiên Yamaha Motor Việt Nam đem đến cho tất cả quý vị và các bạn những dòng mô tô phân khối lớn nổi tiếng thế giới của Yamaha quý vị và các bạn chúng ta có thể tranh thủ cơ hội này hãy đến thân gần các dòng sản phẩm để chúng ta có thể được chiêm ngưỡng được tìm hiểu về các dòng xe này quý vị và các bạn nhé và chiều nay à, vào lúc 7 giờ tối chúng tôi sẽ trình diễn mô tô nghệ thuật và tất cả những dòng xe phân khối lớn của Yamaha ô Việt Nam sẽ xuất hiện và trình diễn những màn biểu diễn vô cùng độc đáo cho tất cả quý vị và các bạn chính vì vậy vào lúc 7 giờ hãy cùng đến với chúng tôi để chúng ta có thể tham quan và chiêm ngưỡng những dòng sản phẩm phân khối lớn của Yamaha Motor Việt Nam Xe vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với chúng tôi tham gia các hoạt động rất hấp dẫn trong hoạt động chương trình Yamaha Center Fest 2019 do công ty Yamaha Motor Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi chỉ diễn ra duy nhất một ngày hôm nay thôi tất cả quý vị và các bạn nhé. Hãy nói với bạn bè của mình nhanh chóng đến tham dự chương trình cùng với chúng tôi để chúng ta có thể được chiêm ngưỡng sở hữu cho mình những phần quà vô cùng hấp dẫn chiêm ngưỡng những dòng xe mô tô phân khối lớn của Yamaha Motor Việt Nam. bạn đồng hành cùng với Yamaha Moto Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có khu vực tư vấn đại lý sẽ có là đại lý Sài Gòn đại lý Thiên Phúc và đại lý Hồng Phúc các khu vực này chúng tôi sẽ tư vấn và mang đến cho tất cả quý vị và các bạn những chương trình khuyến mãi của Yamaha Moto Việt Nam hiện tại của tất cả quý vị và các bạn khi chúng ta muốn mua xe và nếu các bạn nào chúng ta muốn tìm hiểu về thông tin xe chương trình khuyến mãi thì hãy đến với khu vực này nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn tận tình cho tất cả quý vị và các bạn khách hàng nào chúng ta chiến thắng và tham gia trò chơi của chúng tôi ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn nào chúng ta muốn nhận có bông hãy nhanh chóng di chuyển đến khu vực trò chơi các bạn nhé rồi xin mời tất cả quý vị và các bạn ạ các bạn nào chúng ta muốn tham gia trò chơi nhanh chóng di chuyển qua đây các bạn chạy rồi cho chơi tiếp ai chưa có gấu thì cứ vào chơi nha có gấu rồi không cho chơi ông nói có gấu rồi không cho chơi rồi tiếp theo đâu ạ nhanh chóng đi các bạn ai chơi chúng ta vào nha các bạn ở lượt chơi tiếp theo này chúng ta chỉ chọn ra bốn bạn để chơi thôi các bạn nhé bốn bạn thôi nha chưa không cần đăng ký lát nữa sẽ có người chọn các bạn chúng ta sẽ cần bốn bạn các bạn tập trung ở đây thôi nha